Xin mến chào cô chú anh chị và các bạn Thì uh, hiện tại em đang có mặt tại ấp 4 xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước Để uh, quay giới thiệu cho cô chú anh chị và các bạn một hecta cao su Có giá là 4 tỷ 7 còn thương lượng nha Đất của chúng ta nằm trên cái mặt tiền đường đỏ này mặt tiền đường đỏ này là 60 mét nha nhưng đất uh, rất đẹp vuông vức đây là cái ranh đầu tiên của đất đây đi thẳng vào bên trong nó rất là rộng nha khoảng tầm hơn 100 mét đây là cao su nè có 60 mét mặt tiền đường à, sỏi đỏ đây nha thì à, cái miếng vườn cao su này thì đất rất là bằng nha tí xíu nữa em sẽ đi ra cái đầu à, dưới thì sẽ có cái, ngay cái góc ngã ba dưới á, là cái miếng đất của chúng ta tới tới ác mỹ phía bên dưới cao su hiện trạng là đang cạo nha đang khai thác sổ sách giấy tờ đầy đủ nó sẽ đi tới ờ, cái chỗ mà cao su mà nó trồng lệch hàng với lại so cao su mình á đó là cái ranh đất xuống tới đó thì à, em sẽ ghim cái vị trí của cái miếng đất cho quý vị nào chúng ta có nhu cầu cần tham khảo à, anh chị nào mà chúng ta làm à, môi giới bất động sản có nhu cầu có khách thì à, cứ à, liên hệ em ha giá 4 tỷ 7 còn thương lượng phía bên ngoài đây là cũng có nhà dân nha khoảng tầm ba bốn trăm mét là có nhà dân ở nha phần đa số trong đây là cao su thôi thì em sẽ để cái sổ đất ở cho trên video á, cho quý vị nào chúng ta cần tham khảo ha. À, cái phần mô tả thì quý vị muốn cần biết thêm chi tiết thì em sẽ để ở cái phần mô tả cho cô chú anh chị và các bạn chúng ta xem cô chú anh chị nào mà cần thì cứ liên hệ vào số điện thoại 0972 042 552 cao su bên này thì non hơn cao su bên kia người ta đục hết rồi này. quý vị cứ à, bấm kết bạn Zalo là em sẽ gửi sổ cho quý vị tham khảo nha giá 4 tỷ 7 còn thương lượng đất nó rất là rộng nên em cũng không thể nào đi hết cho quý vị xem ha đất ở đây thì bằng bằng phẳng cảm ơn ờ, quý vị và các bạn rất nhiều. Ờ, xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo.